bà con xa đâu bằng láng giềng gần sớm hôm tối lửa tắt đèn vui buồn có nhau cầu cho cây lúa đơm bông ruộng vườn tươi tốt như ước mong nắng mưa hai mùa nông dân nghèo được mua bội thu cù lao lúa ta gần bó bao đời phải thương nhau nhiều sớm làng nghĩa tình bấy lâu hai chữ làm giàu mà quên nhân nghĩa trước sau hãy luôn nhớ rằng tổ tiên mình là người nông dân ai ơi giữ lấy ruộng đồng ta người dân quê ngọt ngào đất bồi phù sa sông nước hiền hòa bỏ sao đành trời đẹp quê dầu mưa nắng bông lúa chinh vàng ta thương nhiều tình người dân quê bà con xa đâu bằng lang diên gần sớm hôm tối lửa tắt đèn vui lầu đừng vì hai chữ làm giàu mà quên nhân nghĩa trước sau hãy luôn nhớ rằng tôi tiên mình là người nông dân ai ơi giữ lấy ruộng đồng ta người dân quê ngọt ngào đất bồi phù sa sông nước hiền hòa bỏ sao đành trời đẹp quê chinh vàng ta thương nhiều tình người dân quê ai ơi giữ lấy ruộng đồng ta người dân quê ngọt ngào đất bồi phù sa sông nước hiền hòa bó sao đành trời đẹp quê ta chinh vàng ta thương nhiều tình mưa